Hello, chào tất cả mọi người Mình à, là Ân Lịch Nick Facebook là Ân Lịch Còn à, Zalo là Thanh Lịch Hôm nay là mình muốn à, chia sẻ với tất cả mọi người về một bí mật Tại sao mọi người cứ bảo là mình lên hình dạo là gầy thế, eo thế, rồi thì người ngon thế Thật ra cái bí mật này hôm nay mình cứ bật mí với mọi người Là mình đã dùng một liệu trình trà thảo mộc hương chanh Đây ạ Đấy sau khi dùng một combo 3 hộp này là mình đã giảm được 6 cân mà 6 cân này với nhiều người thì cảm giác nó là quá khó Quá khó luôn Nào là đi tập này, nào là nhịn ăn này, nào là à, đánh mỡ bụng các kiểu trên đời Nhưng thực ra là chẳng giảm được cân nào có cân thì có khi là lúc nào mà nhịn đói thì giảm được một cân hoặc nửa cân nhưng khi ăn no vào vẫn về mo ờ, khi người ta nói là an toàn và chất lượng thì đúng là áp dụng với cái sản phẩm này vì vậy cho nên mình mới quyết định là là nhà phân phối của uh, sản phẩm thảo mộc hương chanh. Sản phẩm thảo mộc hương chanh này thì được sản xuất tại nhà máy GMP đầy đủ chất lượng của Bộ Công an cấp này, của Bộ Y tế cấp này, đầy đủ chứng chỉ. Để ra một cái serum của hương chanh như thế này nó không phải chuyện bình thường. Cho nên mọi người cứ yên tâm, yên tâm tuyệt đối là dùng sản phẩm hương chanh này mình đảm bảo với mọi người bằng danh dự, bằng uy tín của mình khẳng định một điều rằng giảm cân hương chanh cực kỳ tuyệt vời nếu như mình không nói ra những điều này với mọi người mình cảm thấy thiếu sót thiếu sót thật sự luôn vì làm sao rất là nhiều người uống rất là nhiều sản phẩm các loại trên đời nhưng không giảm và có giảm nó chỉ giảm một thời gian rất là ngắn sau đó không dùng không dùng thuốc nữa nó lại về về mo lại béo trở lại nhưng cái hương chanh này nó là giảm tuyệt đối và giảm triệt để luôn khẳng định với mọi người một điều là như thế với mình chưa bao giờ nói sai nó chỉ là sự thật ở tuổi này rồi kiếm tiền không phải là vì tiền mà đôi lúc là vì danh dự vì chất lượng và vì uy tín đấy nếu như mọi người tin mình cứ dùng dùng một liệu trình rất đơn giản chỉ là ba hộp này thôi chắc chắn sẽ giảm 5 đến 6 cân với những người nào cực kỳ khó giảm thì giảm 5 cân nếu như ở tình trạng của chị em nào mà à, mới sinh khoảng à, 5 năm trở lại thì giảm cực kỳ nhanh và hiệu quả cứ tin mình đi một lần thôi chào mọi người